tới lượt tụi mình lên ha okay. hai thấy chưa ôi oh, oh, oh, sorry mọi người ôi dạ. <laughs> mọi sự xô bồ của Sài Gòn nhé Chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình Chúng mình đã tới nơi vào lúc mấy giờ ta? À, bây giờ là 9 giờ, gần 10 giờ rồi kệ chèo thuyền phức này phao liên hoàn cano nhảy bạc bắn cung ném phi tiêu đó banh của bà top nên hình ơi hôm tụi mình đi là ngày trong tuần khá là vắng, kiểu cái cảm giác như là được bao nguyên khu vậy đó mọi người sướng gì đâu á nhưng mà bù lại hôm đó lại bảo dưỡng cầu trượt nước và vì là ngày trong tuần nên là không có mở những cái môn chơi trên bờ như là bắn cung, là phi tiêu, xe địa hình luôn. Hù hù mình đi nhóm 8 7 người tụi mình thì mua vé combo một bạn thì mua riêng là chơi trò nào sẽ mua vé trò đó thôi combo là 90 ngàn tiền thuê áo phao là 20 ngàn một người một ngày 90 ngàn combo đó thì chơi được um, toàn khu nước nè với 20 phút tàu điện và một tiếng chèo thuyền bơi tự do tới lượt tụi mình lên ha yeah. okay. thấy chưa <laughs> ôi sorry mọi người <laughs> ôi dạ. ví dụ mà dung mà ngồi sát mép nào á thì quay cái mép đó như vậy nè bên bên kia bên kia yên bình quá vậy tôi cũng biết bơi nhưng mà tôi rất là ghê nha thấy sao rất thấy luôn á thấy rất rõ luôn á là gọi là nó bị gần quá sao người ta có thể một chân đạp hai thuyền hay thiệt chứ ha tôi một chân đạp một thuyền là muốn té lên té xuống rồi thuyền ở đây là thuyền nha mọi người mọi người hiểu ý tôi mà đúng không lên đâm thẳng lên ờ đúng rồi tôi đang mình kết đâm thẳng lên thì bạn cũng một hướng với tôi rồi ok đi một ố đưa nè đưa nè đưa nè chú nói hay quá để con quay chú cái trời ơi người ta quay người ta Ê, không nói cho xuống rồi rồi rồi tôi sẽ thả nhẹ xuống lại rồi bà bắt đầu bà chèo đó, okay, đó, rồi bây đi nha đi nha đó, má mệt quá nha đi nha vẫn thấy chú ngồi chỗ đó luôn á không thấy chú gì vậy chú kiểu chú kiểu chú kiểu sao bất lực với chú này rồi bắt đầu bắt đầu hello mấy bạn cho mình tổng dân xíu đây tấp vô tấp vô mình tổng dân đi hoài chỗ này luôn ôi ôi ôi thẳng rồi ôi ôi ôi mà tỉnh nha nguyên túi điện thoại đây nãy giờ quay vòng vòng hoài luôn á trời ơi bình tĩnh bình tĩnh nhưng mà cái vào đó mày um, quay cho mọi người coi cái khung cảnh xung quanh này ha đúng là khu du lịch sinh thái nó có khác mọi người ơi nước trong xanh kinh khủng luôn mát rượi rượi nữa kiểu như bà chèo tôi mới biết được bà chèo tôi mới biết được rồi cái này thuận đúng không thì tôi sẽ chèo bà lấy vé combo chứ không lấy xí tao tóc vô bờ không mọi người mình nắm dẫn cái chân lý này trong tim là mình cứ quay là sẽ tới nhưng mà tới đâu thì không biết <laughs> ghê chưa ghê chưa tưởng mở miệng ra nói câu gì làm kim chỉ nam cứu cả nhóm chứ tại vì có quay là sẽ tới nhưng mà người ta tới bên kia rồi kìa còn mình tới cái bên tuốt tuốt xa xa tao lâu vừa bị ướt <laughs> oh my god nhưng mà giỏi đó nó ghê cái gì không đây là đây để nó ấy bà Trời ơi, Dung giỏi quá, biết điều hướng rồi Biết chèo rồi, à, đúng không? Dạ đúng Sau một hồi ờ, cái gì? Lăn lộn Thì ờ, cuối cùng ờ, Tụi tôi đã biết chèo <laughs> Làm gì đó hai bà có muốn thử chèo không vui lắm á nha cho bà chèo kìa cho tôi chứ ở đây bốn người là bốn người chèo hết rồi đó đúng rồi mày ngâm chèo mình phải thử cầm vô cây chèo cảm nhận mà ơi đúng rồi ba một ra tao nhảy vô chèo đi chèo cho nhẹ vui quá vui rồi mình sẽ thấy thuyền bên kia nữa ha Cố lên Đứng thì ổn định rồi đó Bên kia, bên kia nữa mà chèo hai đứa gái mà chèo được nữa thì thật sự là quá xuất sắc Thật sự là cái máy chèo này đó nó không phế mà là do chúng ta phế Ở <laughs> khi tôi lên cái con thuyền là tôi không biết tôi chuyển tục bao nhiêu lần ờ, Ký ơi, tao nghĩ chắc là chắc là mày phải edit rất là nhiều luôn á, tao bị liệu hơi nhiều rồi đó Ký Ờ, tôi là hơi nhiều luôn Rồi, được rồi, được rồi, ấy Dung, ổn Tôi nói thiệt với mọi người luôn, đây là lần đầu tiên tôi ngồi thuyền và chèo thuyền tại vì tôi thấy thuyền bên kia á um, mấy bạn kia mấy bạn um, ngồi trên đầu thuyền mấy bạn bỏ chân xuống vậy nè thấy cũng rất là chill ha tôi định đứng dậy tôi đổi chiều tôi tôi để hai chân tôi xuống nước mà nhúc một xíu mà tụi nó la tới tâm lý tôi bị yếu tôi ngồi nguyên con thế là tôi vẫn chưa thả chân được xuống nước tao qua tàu điện nha à, bố ba hơi ngộ Thực ra còn bạn Trâm nữa nhưng mà bạn Trâm ngại thì thôi ha thấy cái tay Thấy cái tay biểu, biểu tượng này ha Hôm nay chúng tôi không reaction phim nữa Mà chúng tôi reaction bò cặp vàng Yeah Đây là Bắt đầu thịt nướng mà trời thôi một kinh nghiệm cho những chuyến đi chơi dã ngoại ngoài trời và có tiệc nướng đó, đó là ngoài đem theo thùng đựng đá nè um, mua đá mà uống nước cần phải lưu ý thêm mua thêm than nữa nha mọi người nhóm tụi mình bị sơ xuất có mua đá mang đi nha nhưng mà quên mua than mà mọi người biết rồi đó những um, những vật liệu mà mua trong um, những cái khu nghỉ dưỡng á thì đương nhiên là cũng nó cũng uh, mắc hơn bên ngoài chứ đúng không mắc hơn mình tự đem theo đi chứ đồng thời á là cái khúc tụi mình tới tụi mình quên dặn các bạn nhân viên khi mà đem than ra cho tụi mình á là đừng có à, bật lửa sẵn để tụi mình chơi đã xong rồi tụi mình lên tụi mình mới thực hiện tiệc nướng thì lúc đó hãy bật lửa sau đằng này tụi mình vừa mới chọn được lều để mà ngồi xuống là các bạn ấy cũng uh, bật lửa than lên luôn cái là nhóm mình phải cân nhắc rất là nhiều giữa việc đó là đi chơi chơi lẹ lẹ để về còn nướng thịt mất công là hết than phải mua thêm Đâu cái lại như đó hả? Đúng rồi, phải có sập sình một xíu mới vô. hai Giống ăn chân gà hả chồng? Hai cân hai trăm đang gà ở tới ký Mình cứ ờ. ăn cắt. Mình cứ đảm đang không mọi người. Mình cứ ăn cắt. Cân nặng nhưng mà cũng chịu chơi. Cân nặng nhưng mà cũng nhìn biết nhìn giống kính lắm rồi đó. Cái Này tại đang quay cho mình ký một ờ, vài phân cảnh đó. Ê nhưng mà đăng đăng đăng một đủ 40 giây cho nó hơi mờ á. Ừ chị thôi mình đăng trên Zalo rồi mà xem lùi ra chút cái lùi ra đi ký đó thì nó ok đấy gương mặt sáng sủa đó bắt đầu ok một hai ba rồi tới dùng á một hai ba tự nhiên thảo mai ghê trời nước mát lắm mọi người um, đáng lẽ là có một khúc nữa là tụi mình sẽ chơi cái vượt thử thách nhưng mà do nhóm mình là lúc đó là nhảy hết xuống rồi không ai cầm máy quay cả nên là không có quay được cái khúc đó cho mọi người <clears throat> sau khi bơi xong thì tụi mình đi tắm và chuẩn bị đi về á mình tắm xong rồi khúc này là chuẩn bị về um, để chụp hình cái mà mặt hơi quạo nha à, mọi người đang đợi mình để mà chụp tấm hình à, đi trốn xong rồi chúng ta cùng nhau trở về thành phố thôi đây cảnh ngoài sau của phà cát lái đó mọi người người đừng có thấy cái mặt mình buồn buồn như vậy mà mọi người tưởng là uh, ờ, do mình chơi không đủ mình buồn mình tiếc nuối khi mà phải lên uh, lại thành phố nha không phải đâu buồn chỉ điếp điếp để lên hình đó mọi người lên lại thành phố là mọi người sẽ có cái cảm giác nó khác biệt liền nó nó rất là hoa lệ và rất là sâu bồ